Điều mà anh luôn giữ kín trong tim này Điều mà anh giấu kín trong tim Ngày mai nắng gió sơn ao Có ai đó lắng lỡ cho Sim Cho Sim Trời ơi Sim thấy cái ai hát tình cảm không Sim Trời thấy hát tình cảm mà nó kiểu nghe nó cảm động không Trời ơi Trời quá trời Khóc hết hai nước mắt luôn rớt hai con mắt luôn trời ơi Trời ơi cái lúc nào mà trả tiền cả với Sim rồi. Ủa mặt chị không bị tí rồi đấy Sim ơi cứu tao với thằng ca bị làm sao ấy cứu tao với Ủa cứu gì mà cứu rồi người ta gọi là kiểu như là người ta à. bình thường người ta hát cho như nghe rồi Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình khác là Karen đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa Và trước cái video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên like cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook kênh của Instagram và TikTok của mình Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại đến với một video Free Fire cùng gọi là Camui và gọi là Simi rồi đây à, Thì hôm nay thì tôi sẽ gọi là tiếp tục uh, gọi là gánh hai ngày này thôi chứ không gì đâu anh em à Trời ơi ừ ha Ờ à, đúng đúng Ủa mình nếu mà em để cái đầu gà lên thì tức là xếp gà thì em cũng gà luôn

Sao qua kia ta Từ Cẩn thận nha Cẩn thận nha Cẩn thận nha các đồng bào Ok Này tôi thấy nó rồi này Sao á ở, ở đâu vậy Nó bên kia Nó bên kia À nó sau lưng Sao bên này bên, bên, bên, bên, em bên, bên em bên em Xem ơi Anh Trời ơi Chết rồi chết rồi Nó nó bên Nó đang yếu nó Đấy đấy Đấy nó nó đang bằng em kìa Nó đang tập trung bằng em á Đấy đấy Xem nó sau lưng tụi nó luôn ấy tác tụi rồi, rồi ra hồi máu ra cái hồi máu ra rồi rồi ơi sim ơi sim đi rồi ôi rồi không tin được luôn đấy trời ơi nó sau lên luôn cố lên cả mọi ai à, em tin vào chị cả mọi ơi em tin vào chị em tin vào chị hồi máu woo, woo, woo. trời ơi à. bị ờ. bắn lén bị bắn lén bị bắn lén rồi có một thằng đằng sau thôi còn một thằng đằng sau thôi còn một thằng đằng sau thôi Thôi chết rồi, thôi chết rồi, đồng đội ơi, chết rồi, chết rồi. Hồi máu đi nào, dân chơi. Ây da, bạn ơi! Trời ơi. Đáng lẻ Trời pha đó nên tập trung hồi máu. Tập trung hồi sao? máu. Sao? Sao chậm mới. Em gánh sao, mà. sao sao sao. Em gánh mà. Thôi ông im mồm đi. Em gánh mà trời cay gánh đốm xếp trời ơi. Đúng rồi, cay là Thôi ông im mồm đi. <laughs> Thôi à, thật ra thì à, nếu mà các bạn không biết thì à, những con người mà FA như Camui làm sao được à, hiểu được cảm giác à, gọi là có nghĩa yêu là dưới nào giờ? À, thế thế giới này là của Kai và Kai sẽ đi với Sim. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Cuộc sống này là bị xanh. Ê, anh chạy thật nhanh. Dạ. Yeah. Rồi rồi bắn cười rap hồi có người nhức đầu giờ. <laughs> Môi ơi, Môi uh, em biết là Môi đang cảm thấy buồn lắm đúng không? Không, Môi đang rất vui mà, vui đang cười mà đấy. Môi, môi cười cười cười coi. <laughs> Thôi, hạnh phúc quá à, hạnh phúc quá. Kìa kìa nó ở bên kia, nó ở bên kia, nó bên kia, nó chạy vòng bên kia, bọn nó chạy vòng đầu kia, nó chạy vòng đầu kia. Này, thấy rồi, thấy rồi này. Thấy rồi. Rồi, nó đầy sát bên mình luôn các bạn ơi, mình phải tập trung. Ok, chạy vào. Đấy, Ôi, nóc. Con bị chết luôn. Ôi, Simi kêu luôn. thằng rót rồi Đấy, tao ra đây đây có hai thằng ở đây em ra giết thẳng nó luôn đây có một... rồi em hỏi nói em chạy à xem đợi đồng đội nó đang giết nó luôn đây em đấy rồi đấy rồi đấy rồi rồi ra cứu chị cứu chị cứu chị cứu chị ôi ôi cay nói là cay gắn xem đấy chị thấy pha đó em xử lý hợp lý không sim simi được mvp kìa ai gánh ai đấy à. <laughs> nhưng mà nói chung là cũng công sức của em đó bộ rồi À, ừ. ừ tất nhiên rồi đúng không ừ đúng rồi ok các bạn ơi bây giờ mình bây giờ mình sẽ cầm vector nha đây nếu mà bạn nào không biết thì trong bài rap của mình có một câu đó chính là có vector ta đều sẽ cân hết <laughs> mà đó giờ chưa thấy cân được lần nào Ôi, <laughs> ok chị, bây giờ mình chạy chị nói chạy thế là mất quan điểm nha ừ. chị nói thế là mất ok mình có bông keo này được ngon à thế à có hương sống phía trước cẩn thận nhá Ôi, chạy qua à, kìa Tiếng súng không ở phía trước thì không lẽ đằng sau kìa Nó cứ đít tôi á Ok Ôi nó chạy thử xin rồi chứ Ôi người đồng đội ơi Người đồng đội của tôi ơi Tôi qua cứu bạn đây dù bạn đã chết rồi Bạn thân ơi Nhà Chúng ta Mày Hay quá Cố lên Hay quá em ơi Nóc một rồi, nóc một rồi, nóc một rồi Ok đây cái đây Đâu gì ờ, rồi cái nóng rồi đâu Không sao sao sao Giết được nó Giết luôn giết luôn Ừ Hai thằng hai thằng hai thằng bên hai thằng hai bên Kệ kệ sim đi kệ sim đi Ok Từ từ từ từ cái đang me cái đang me Hết bông keo rồi thề Oh my god trời đấy Ôi nó bắn đầu quá cây chưa cây cây chưa ờ không ờ, cứu được à. rồi. À cái thấy nè, cái thấy nè. Cố lên mọi người ơi Đúng Bảo thế Chết okay, Còn một đứa ơi, còn một đứa ơi Ôi ôi, hay Pha đó, pha đó camera không bắn là em chết rồi Em đang ngồi hồi máu, được, được, được Đấy ơi Được nhà Cà muôi mà lại, nghĩ cà muôi là ai Mặc dạ. dù mù mắt xíu thôi Cà muôi bất tử trên chiến trường <laughs> trình độ chị đây ngang cả thiên tướng nhưng mà không sao chứ tính ra là nãy giờ cay vẫn gánh sim mà đúng không sim trời cay mùi đâu làm gì Nha, dạ, trời ơi cay mùi sim đứa nào vừa bắn phát đấy mà chị không bắn đó là em chết rồi đấy ai nói ai bắn đấy à ai vừa nói thì, à? <laughs> thì chỉ có một pha đó đó thì chỉ có một pha đó thôi ok <laughs> cái cái vòng bo nó sẽ như nào đây dạ, vòng ok bây giờ là ok các bạn ơi bây giờ mình là gọi là mình xài hai cây vector luôn nữa các bạn ui ôi em thấy nó rồi nè cẩn thận nha cẩn thận nha cẩn thận nha cả nhà trước mặt kìa nó trước mặt kìa đi xéo xéo rồi đừng đi thẳng nha đừng đi thẳng nha ôi sao thật bồ mình ôi chết ôi bộ mình non quá đây đây ôi ôi ôi ôi ôi ôi hay quá cà môi cà môi đóng hai luôn ôi rồi sao, sao chết luôn rồi còn một thằng thôi em thấy rồi à. thấy này này À, người em ơi, à, sao người nỡ bắn tôi đó bên đó đó à, nó, nó, nó, nó chạy nó, nó chạy ngược lại rồi nó chạy ngược lại này sẽ giết nó ở vòng ngược lại nè nó ở hướng đấy á đúng rồi sim à. chạy hướng hướng rồi đấy đây mày lại bảo chả chết đi à, tính là em đang dụ nó bắn em hiểu không cai à, nói em là như vậy cai nói không sao cai nói không sao cai nhưng mà nhưng mà người được mvp là chị e. Ê, <laughs> kỳ quá nhà nhà dài ơi nó phải khác nhưng nó mà, phải như thế nhưng mà sim hack cái pha đó cay bắn hay không cái lại bảo trả thôi. sự cái thật của hai tụi mình là quá hoàn hảo rồi không thật ra nếu mà chị cảm ơn không biết á à. thì uh, gọi là em bọn em chơi thì bọn em luôn có kế hoạch chị hiểu không <laughs> ok không vì được cái che mỏ gì nữa trời ơi chị đang hạnh phúc lắm luôn ê hình như tụi mình đang ở dưới hay sao á hơi bất lợi không vậy đúng rồi đúng rồi đúng rồi mới mà ôi nó nó che nó che rồi chết rồi nó che rồi xong bồ mình nó chạy lên bình thường vậy Ôi non quá Trời ơi Bồ ơi Chết rồi Nó chết rồi Không cứu được đâu à, Siêu Không sao không sao sao Siêu nắm nắm đằng sau nè Cây phải đi vòng ngược lại để cây giết nó nè Cây mọi người ơi Cố lên Nó nó kìa nó kìa nó nấp nó, nó nấp sau cái cái tảng đáy luôn Nó đang hồi máu đang hồi máu Nó đang hồi máu báo nó đi Nó đang xuống nó xuống nó xuống Rồi nóc nóc nóc nóc một nóc một nóc một Sao sao nữa sao Thế rồi thế rồi thế rồi bằng trước bằng trước luôn bằng trước luôn đóng hai rồi con sim tay trời ơi bùn da này quá là đỉnh luôn em bảo là em gắn mà à thế à ừ để coi à, à? à gì <laughs> ôi giời ơi ăn đồ của đoạn bằng chị luôn Ồ, ờ, đam của Camui hơn mình chút xíu Nhưng mà mình giết 7, Camui giết 8 Cũng được <laughs> Cũng kinh đấy Cũng kinh quá nha em tính nó chỉ có ba tụi mình thôi á còn bộ nó nó hơi bị ngáo ngáo ê bây giờ ơi. ê, ê bây giờ mới để ý là Camui xài mảng xài level mấy giờ level 4 đu kinh ở à, mảng xài level 1 Trời ơi, người ta bỏ tiền ra đó để, để ngày mai, nghèo Để ngày mai em nâng cấp lên level 7 Chị coi luôn nè Người tài Ghê nhiều tiền thế Ôi dạ, đại gia đi rồi ờ, Ai mình làm trận nữa nha Ok Mình làm trận nữa nha dạ, Trời đang có hứng luôn. chơi mấy bạn ơi Đang có hứng chơi mà Trời ơi Đúng là cài đòn gánh có khác <clears throat> Đúng xem Đúng rồi thế chế này là của cai Và cai có quyền đi chơi sim Thế giới này là của anh Và anh có quyền đi với em Yeah. Mất trận đâu nghỉ nhá à thì nốt trận này nghỉ cũng được <laughs> oh my god à, sao đó à, không sao đâu mui ơi dù sao thì bây giờ thì em nghĩ là ông trời không đối xử bất công với ai đâu chị rồi cũng sẽ gọi là gặp được một nửa của đời mình thôi mà thôi ông im mồm đi mình chỉ nói sự thật thôi mà các bạn tại sao mà các bạn mà cứ chửi mình ấy thôi ông im mồm đi ok chị ok nó đang trên nóc nhà mình thấy không thấy rồi trên nóc nhà nè Ui đổ ơi, hai thằng luôn chứ không phải một thằng các bạn ơi. Hóc nhà đâu vậy? Bên bên chỗ cây. Bên đừng, Đừng, đừng ra đừng à, ra. Ok ok ok. Chạy vòng. Hai thằng luôn. Ôi ôi, bồ ngáo bây giờ. Rồi nó lắp mình cây rồi. Từ từ từ từ từ từ từ. Cái này không ngắm được, cái này không ngắm được phải đứng gần. Từ từ từ từ đừng đừng đừng ra đó, trời ơi. Ờ không sao không sao. Trời bồ mình chết chắc rồi Bồ mình chết chắc rồi, bồ mình chết chắc rồi Mình đứng xa quá, mình không có ấy được Mình đứng gần ca mui coi Ôi nó đang chạy, nó đang vô nhà kìa Ta đã cố gắng cứu thằng bồ nhưng mà thằng bồ nó bị chạy đấm chết mọi người ạ Từ từ nha, xem từ từ từ từ nha Ok ok Nó chạy qua kìa, nó chạy qua Nó chạy kia, nó chạy kia, nó chạy kia, bắt cái bóng Chị luôn, dưới nhà chị luôn Camui từ từ nó đang trên đống nhà nó đang trên đống nhà của mình á ờ. mai mình đứng xa quá không thể đối gần ôi giời ơi đây cái à, đó trên đống nhà trên đống nhà trên đống nhà đâu vậy đống nhà này nè trên đống nhà mà nãy giờ mình đứng nè ờ được cái hồi máu ờ, rồi nó trên nó trên nó trên nó trên nó trên chết rồi mình bị nó vậy thôi nó vậy thôi mày á mày ai? ơi à ai bắn ấy ai bắn đấy quá ôi rồi em tưởng là ai biết đâu em tưởng nó là nó té chết trời ơi thì ra là cái mũi bắn đâu ra đâu ra à ca mui kinh nhờ ca mui cũng kinh ừ. phết nhờ ôi được, được. tay to nó phải khác hiểu không nào là tay to là nó tấp đầu sao trên này lên sản phẩm không có tay của mình cắt đâu ở ờ, ca mui như cũng đâu có trong đều như vòng đâu không sao chị em cũng đâu có đâu <laughs> À tạm thời thì chưa có đâu nha mọi người <laughs> Ok trận thứ hai bắt đầu Woo. Ê mà xin có công nhận với cai là cái pha hồi nãy là ông cai gọi là bắn ờ, nó chuẩn xác đúng không? Cai phải canh từng mm cái thứ không cái bắn không? Ờ, đúng rồi, cai là số 1. Ok. Lúc nào ông chết thì tôi qua ca môi thôi, không sao hết đâu. Thôi qua chị sẵn đi em ơi. Ủa, ông thằng là bạn hay là Ê! Ôi rồi ôi Hai thằng ở đây luôn Cái ơi Trời ơi Hai thằng luôn Trời ơi là giờ Ông này bên này Đâu đâu nó ở đâu nó ở đâu Sau lưng cái nhà à! Nó một đúng rồi hay ok Ok hai thôi hai. Ok Cố lên cố lên Em chạy vòng Ok Camu cố đường bò rồi Cố lên chị ơi Ôi ơi bên phải No Headshot luôn Hồ lý No Nằm đỉnh quá Wow Đỉnh à Không nhưng mà Được Pha đó pha đó Pha đó mình chứng kiến pha đó Được các bạn à Đỉnh Rồi Trời ơi Caron làm sao mà được như vậy Mình vừa bảo là bên phải Cái ca môi Bùng qua Headshot Ôi Đỉnh vậy Nhưng mà nói gì thì nói thì ờ, cai chơi vẫn đỉnh đúng không Sim Ờ đúng rồi Cai Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em à, Mình gánh, đâu? mình cứu Mình gánh, mình cứu thằng bồ Mà sao thằng bồ nó bảo là gì ta Ờ, Kyron là nhất Từ từ mà tôi cẩn thận mọi người Rồi, ok Cai ơi, vậy mà còn không giết được thì cũng đến chịu đó ạ Ơ, ờ, em giết được anh chị nói cái gì đấy Có đây mọi người ơi Ôi thằng bồ mình chơi ngáo à Bồ mình chơi ngáo vậy. À Ôi Cà môi ơi Nhiều lắm xem Đúng rồi Ôi đủ Đủ Ghê Wow Wow Thấy đấy chưa Wow Đúng là Việt Nam gây sinh bôi Trời ơi hai chị Việt Nam gây sinh bôi Việt Nam gây sinh bôi Việt Nam gây sinh bôi Việt Nam Việt Nam gây sinh bôi ok bây giờ mình sẽ sử dụng ờ, hai uh, cây vector nha anh em là hai vector nữa hả Đúng rồi chơi hai vector nó mới sướng đấy đó cầm hai cây nhìn uy tín không Ủa sao cầm hai cây vậy mọi người Sim phải gọi Mua là ơi. Sim phải sử dụng vector thì mới cầm hai cây được à... Ok Ủa, trận cuối nha Cầm hai cây thôi hả Đúng rồi chỉ có vector Cái gì vậy ai bắn dạ. vậy Nhà tôi bắn nhà tôi test đạn cho đạn cho cho, cho địch nó sợ Vãi cả test đạn luôn Chạy lên luôn mình chạy nói lên mình công luôn Chạy lên công luôn các bạn ơi đây thấy này, thấy này Nó một Vậy Rồi mùi hết sòn luôn các bạn ơi Quá là đỉnh luôn Đất trời wow. Trời ơi ai ờ, ai gánh tim anh em nhờ anh em ơi ai gánh tim nhờ trời ơi mình chỉ được có hai bạn chờ xe đưa mình anh em anh em ơi ai gánh tim nhờ anh em ơi ờ, ờ. ai gánh tim nhờ ừ